Chào mọi người, hôm nay là một ngày đẹp trời và Vi đang trở lại rồi đây Trong video ngày hôm nay thì Vi sẽ mang đến một trải bài uh, theo một kỹ của một bạn xem kênh youtube của mình Họ ở đây thì không có giới hạn là ai nha Các bạn chỉ cần nghĩ đến một cái người mà các bạn đang thắc mắc và họ rất là nhiều Mà các bạn kiểu như là cái cảm xúc riêng tư, cái cảm xúc thầm kín nhất của người ta mà người ta không thể nào nói với bạn trực diện được á Kiểu như chỉ có thể nghĩ trong lòng, để ở đó rồi không thể nào mà thể hiện ra bên ngoài được nhất là những bạn đang có đối tượng ha thì à, cái chủ đề này các bạn có thể nghĩ có thể liên tưởng một cách dễ dàng đó, đó chính là về vấn đề tình cảm vì khi mình thích một người thì mình sẽ rất là tò mò xem người ta à, nghĩ cái gì về mình đúng không thì trước mặt mọi người vẫn là ba món đồ à, thì thứ tự chọn đồ vật hoặc là chọn tủ nó vẫn là theo thứ tự quen thuộc từ bên trái qua thôi một hai ba mọi người hãy mở phần timestamp ở bên dưới để có thể check à, mất thời gian với lại à, tên những cái bộ bài mà phải sử dụng trong video nha yeah. là cái à, cái hũ son dưỡng môi mình sẽ để nó ra rút cho các bạn à, ba lá oracle ha từ bộ kết đẹp golden để xem là hình ảnh của bạn trong mắt của họ là như thế nào à, chúng ta có aphrodite inner godnet tiếp theo là Astamic Guardian người bảo hộ Admin and Beginners Cali uhm. Cái người này á Khi mà thấy về bạn á Họ nghĩ về bạn với những cái ngôn từ nó rất là ngọt ngào Thật sự mà nói luôn á Nếu mà bạn là nữ thì họ thấy bạn rất là dịu dàng Ở đây chúng ta có lá Aphrodite ha Thì các bạn cũng biết là nữ thần Aphrodite ở trong thần thoại Hy Lạp á Thì đây là một nữ thần về sắc đẹp và cũng là là một cái tên gọi khác của thần Venus thần Hera đó mọi người thần Hera mình xin lỗi thần Hera thì cái người này á, đại diện cho cái sắc đẹp nữ giới và cái nhu cầu về um, kiểu như là những cái bảo hộ về phụ nữ á, mọi người thì nói chung là cho dù là bạn là nam hay là nữ đi nữa thì cái người này á, họ vẫn cảm nhận được cái sự xinh đẹp cái sự mềm mỏng dịu dàng của các bạn à, thông với cái vẻ ngoài cái vẻ ngoài à, thông qua vẻ ngoài của các bạn ừ. thì cái người này á họ họ thấy bạn á là một cái người mà gọi là bạn nói chung là bạn luôn biết mềm mỏng trong các mối quan hệ biết cân bằng trong cảm xúc nè nhưng mà bạn cũng là một cái người nói được là làm được các bạn có khả năng để biến hóa hết tất cả những cái cái cái cái thứ xung quanh để mà các bạn có thể uh, kiểu như là các bạn có thể biến mọi thứ đi theo cái lề lối của mình giống như là các bạn muốn làm cái công việc gì đấy các bạn sẽ rất sẵn sàng lên kế hoạch và giống như hình ảnh của thử thần Astemic là một người rất là năng động rất là rõ ràng ha họ à, bà có một cái mục tiêu rõ ràng và bà sẽ hướng đến mục tiêu đó ngoài ra nữ thần Astemic cũng đại diện cho sự thông minh nhanh nhẹn thì có thể như là bạn vừa rất là dịu dàng biết cương biết nhu đúng lúc và các bạn còn có một cái kiểu như là một cái ta gọi là gì ta một uh, một cái cái tinh thần nhanh nhẹn á bạn rất là năng động bạn dễ thích nghi và um, bạn rất là linh hoạt ờ đúng rồi bạn rất là linh hoạt uh, cái lá ending and beginning này nè các bạn không phải là một cái người thích nói về quá khứ bạn sẽ sống về thực tại và hướng đến về những gì tốt đẹp hơn và trong tương lai nói chung là họ đánh giá bạn rất là cao ha và thông qua những cái lá bài này á mình cảm nhận như là họ chưa tiếp xúc với các bạn nhiều có cái người mà các bạn đang nghĩ đến nè họ chưa tiếp xúc với các bạn nhiều uh, mà để họ đánh giá được như vậy á, thì phải là các bạn thể hiện hiện ra bên ngoài theo một cách là, là rất là đẹp rất là tốt luôn á thì họ mới đánh giá các bạn như vậy tại vì người ta chưa có nói chuyện tiếp xúc với các bạn nhiều cái đó chỉ là về cái cảm xúc đơn thuần ở trong lòng mà vẫn chưa hỏi ra và cái lý do mình nghĩ là có vẻ như là hai người vẫn chưa có duyên để mà có thể gặp để mà um, tương tác nhiều á cho nên là có thể như là cái người này á vẫn có rất là nhiều điều muốn hỏi và rất là tò mò về các bạn tuy nhiên là mình đã nói ha từ những cái lá bài này á thì có vẻ như là cái ngoại hình của các bạn cũng như là cái cử chỉ cái cái cách thể hiện của các bạn ra bên ngoài á khiến họ có những cái ấn tượng như thế à, kiểu như là cả hai người vẫn chưa có cái sự uh, tiếp xúc tương tác với nhau nhiều á cho nên là cái người này vẫn vẫn còn khá là ngượng ngùng ừ kiểu như vậy à, nhưng mà đây là những cái cảm quan của người ta khi mà người ta thấy bạn ha à, quan sát bạn thì họ thấy được những điều này ừ. bây giờ mình sẽ hỏi kỹ hơn về tarot là những điều người này nghĩ, họ nghĩ là như thế nào mình sẽ chúng ta có lá ba cấp lá ba cấp nó rất là mát với ba lá bạo ra cổ trên luôn ha ba cốc là một cái gì đó nó giống như là một cái sự thiện cảm vậy đó nếu mà trong một cái suy nghĩ á, thì cái người này rất là thiện cảm với bạn ha hỏi các bạn kiểu như kiểu sẽ có một số người các bạn nhìn xong các bạn sẽ rất là thích ừ kiểu như bạn bạn thoáng mà bạn thấy người ta có gì đó hay hay rồi bạn thích lắm ừ đây là lá ba cốc ha trong cái trường hợp này chúng ta có lá năm xu ừ Ồ, oh, người này khá là ngượng ngùng nha các bạn Tiếp theo là chúng ta có kỵ sĩ kiếm à, Đây không phải là một người có thể giỏi nói chuyện Ừ à, Có thể là họ rất là cục xúc á Hoặc là họ ít nói Hoặc là cái kiểu nói chuyện của họ không phải là dễ nghe đâu mọi người Người ta hay nói gọi là cọc lóc này nọ Wins Cup ừ. Oh yes Chúng ta có thêm lá ba gậy Ok à, những cái lá bài này nó rất là rõ và nó rất là mát với nhau ha thì bạn hồi nãy mình đã nói mọi người ở trên ha cái lá swing cup với lại cái lá aphrodite này nè nó rất là liên quan với nhau luôn á dù sao đi nữa thì các bạn cũng thấy hình ảnh của những người đẹp <laughs> nếu mà bạn là nữ thì à, người này thấy bạn rất là đẹp à, nếu mà không đẹp thì dễ thương có một cái vẻ ngoài ưa nhìn hay ho nhìn thú vị kiểu có thể là con gái thì có một mái tóc rất là dài cái nét đẹp của các bạn á nó theo một cái chuẩn mực gọi là truyền thống và hơi hiền chút á con gái mình sẽ nói là có thể là có một vóc người nhỏ nhắn uh, nhưng mà khá là sao ta gọi là tạo cái cảm giác người ta muốn bảo vệ các bạn á mái tóc dài uh, nói chung là à, mặt mày nhìn rất là đậm đà à, chỗ nào ra chỗ nấy á, thì cái cái người kia họ thấy các bạn về hình dáng như thế là như thế à, và cái cái kiểu như cái tỷ lệ có thể của các bạn nó rất cân bằng cho nên đây cũng là một cái điểm khiến họ rất là thích các bạn ha ngoài ra nếu mà bạn là nữ thì mình đã nói rồi cái nữ thần Aphrodite này ở trong thần thoại Hy Lạp à, bà còn được gọi là bà nữ thần Hera sẽ bảo hộ cho gia đình hôn nhân cũng là nữ thần sắc đẹp của thần thoại Hy Lạp ha thì cái tính nữ của bạn rất là cao cái việc cái sự nữ tính của bạn rất là cao bạn luôn là một cô gái rất là nhẹ nhàng biết đi đứng biết um, cư xử mềm mỏng còn nếu mà bạn là nam uh, bạn bạn bạn là nam thì ok cái cái người nữ hoặc là cái người đang nghĩ với bạn á họ thấy bạn có một cái sự gọi là uh, thật ra là bạn bạn có vẻ như là dịu dàng quá cho nên nhiều người hay nói bạn bà bóng này như kiểu ấy nhưng mà họ họ lại đánh giá cao cái điều đó tại vì bạn nó ôn nhu lúc nào cũng rất là hiền dịu như anh chàng nhà bên vậy đó cho nên cái cảm giác của này này khiến kiểu như là khi mà nghĩ về bạn đó là những cái từ nó rất là nhẹ nhàng cảm thấy rất là yên bình bạn không có xô bồ bạn giỏi lắng nghe à, bạn biết cân bằng cảm xúc của mình kiểu như là bạn là một người à, cân bằng giữa việc nghe và nói kiểu như là bạn biết lúc nào là mình nên nói nhiều bạn biết lúc này là mình nên nghe nhiều hơn à, đây cũng là một cái ưu điểm một cái lợi thế ha thì mình đã nói ngay từ đầu là mình đã có ba ba cấp rồi và cái người này đánh giá bạn rất là cao ờ từ những cái bài này á tự mình không thấy nó không liên quan gì đến cung thiên bình nha nhưng mà cái từ cái năng lượng này á có thể là một số bạn có cung thiên bình trong tụ một nè à, nguyên cấp thì cũng sẽ là cự giải hoặc là à, cự giải hoặc là những cung nước ừ. à, và cái người này á người ta kiểu như mình đã nói rồi khi mà tính ra cái, cái, cái last nice world nè có vẻ như là hai người không có tương tác nói chuyện với nhau quá nhiều chỉ mới biết nhau uh, kiểu như thấy nhau rồi đi qua đi lại thôi đó uh, ờ, kiểu như có cùng lắm nói với nhau không có nói chuyện với nhau nhiều cái cái rào cản của hai người là không có nói chuyện nhiều ha kiểu như thích thì thích trong lòng thôi nhưng mà thể hiện ra ngoài thì không thể hiện nhiều lắm à, cả hai hơi giới hạn mình là nói của mình ừ, cái lá nam su này nó còn sẵn ở rễ ra ở đây á thì mình nghĩ là bạn hoặc là họ có xu hướng hạn chế nói chuyện với nhau à, chẳng hạn như là bạn biết cái người này bạn biết người ta có thiện cảm với các bạn kiểu như là gọi là xương xương là cảm nắng các bạn đó thì các bạn ờ, vì các bạn có cái tính nữ cao á, mà cái lá này nó cũng nói về cái tính tâm linh nữa có là trực giác của các bạn rất là tốt cho nên là có thể là bạn bạn cảm nhận được cái điều này nhưng mà trong mắt của các bạn á thì cái người này với bạn không có gì để nói hết cho nên là thật sự nếu người ta đánh giá các bạn như thế này thì các bạn lại bật cái bật cái chế độ này lên bật cái chế độ ờ, năm năm xu này lên các bạn gọi là hơi bơ họ đó mọi người à, các bạn không để ý lắm à, nhưng mà có vẻ cái người này thì người ta đánh giá rất là cao bạn uhm, cái suy nghĩ từ những cái lá bài như thế này á cái suy nghĩ của người ta người ta thấy là um, mình có thiện cảm với cô nàng anh chàng đó đó nhưng mà có vẻ như là hai người chưa có cơ hội để tương tác với nhau nhiều cho nên là họ vẫn còn khá là ngại mọi người hiểu ý mình không có nghĩa là à, bạn bạn biết được người này ừ và bạn cũng biết được sơ sơ về cái cảnh giác của người ta dành cho mình à, đó cho nên là các bạn hơi bật chế độ à, lạnh lùng với người ta một chút không phải là lạnh lùng nhưng mà các bạn không có nói nhiều á ừ cũng lắm chỉ giao tiếp với nhau vài ba câu chứ không có uh, xôm xôm xôm xôm lên ừ không có gặp mà nói chuyện nhau quá trời nên mình thấy có lẽ là hai người cũng không có tương tác với nhau nhiều quá nhưng mà cái người này thật sự rất là có thiện cảm với mọi người ha thiện cảm đến mức độ mà gọi là rất là hồn nhiên ngây thơ trong sáng kiểu cảnh nắng kiểu thấy bạn dễ thương à, bạn đẹp nè bạn cân bằng bạn giỏi bạn linh hoạt ừ bạn bạn có khả năng biến những cái điều mà mình muốn trở thành hiện thực đó thì cái đó cũng một một dạng ngưỡng mộ á ừ cho nên người ta nghĩ là vì bạn tuyệt vời quá mà bạn ờ, kiểu như hai người không muốn nói chuyện nhiều cho nên là người ta cũng hơi ngại á bây giờ mình sẽ xem ờ, kỹ hơn về cái cảm xúc của người đó thật sự có những cái lời mà họ cảm thấy rất là nặng lòng kiểu như là không thể nào nói ra bằng lời được luôn và cũng như là cái cảm xúc của bạn với cái mối quan hệ này à, chúng ta có lá đầu Force wow đúng là mình thấy là hai người vẫn chưa tương tác với nhau nhiều kiểu như là mới kiểu như là cũng gặp nhau lâu rồi nhưng mà kiểu như mà gọi là nói chuyện người tương tác nhiều thì vẫn chưa chưa The Force The Force là một cái gì đó mới cái chặng hành trình à, họ họ kiểu họ thấy bạn có thiện cảm ừ giống như lá ba cấp vừa nãy và the phô này nè cũng không có hy vọng nhiều quá ừ, biết là mình thích vậy thôi nhưng mà nếu mà cũng không có trong mong mà sẽ tiến xa hơn các bạn ôi chúng ta lại có nice word rồi mọi người wow wow cái người này uh, thật sự là không mong cầu quá nhiều ha có vẻ như uh, mình coi tới đây á mình lại càng cảm thấy như là họ thích bạn nhưng mà họ vẫn đang cố gắng thể hiện cho bạn thấy là họ lạnh lùng lắm á họ khó xơi lắm á ừ. <laughs> à, tôi không thích cô đâu <laughs> tôi không có tạm niệm gì đâu tôi không thích anh tôi không thích cô đâu ừ. à, kiểu như nói chuyện nha cảm thấy họ cọc lóc ừ có lẽ là bạn lại nghĩ đến người này là trời sao cái người gì mà nói chuyện vô duyên quá <laughs> mới nói chuyện có mấy câu là lại phun trao nhãn học ra rồi ờ kiểu như không có muốn kéo dài câu chuyện á chẳng hạn như bạn bạn thấy người ta bạn chào ờ ờ à, chào buổi sáng rồi này kia ăn sáng chưa cái người ta nói ăn rồi ờ ừ, cọc lọc cọc lóc gì đó mặc dù là ở trong là thích lắm nhưng mà ở ngoài thì cọc lóc à không có kiểu như mà nói xong hỏi là lại đi về lại tự trách mình nó ôi trời mình nhiều khi mình vô duyên quá mà thấy cái người này có một cái điểm yếu rất là lớn ấy, là họ không có khả năng ăn nói cho nên trong lòng mình thấy là họ rất là muốn có một cái cái sự tương tác với các bạn nhưng mà họ lại không không không kiểu như là họ họ cứ làm như vậy xong họ về là họ họ lại tự, tự trách mình là ôi tại sao mình lại cục lóc như thế mình không mình không nói chuyện với cô ấy nhiều hơn mình không nói chuyện với anh ấy nhiều hơn ờ cái kiểu này giống như kiểu ờ, mới cảm nắng sương sương vậy đó ừ và cái người này á tại vì người ta thích bạn á nhưng người ta tỏ ra một cái nguồn năng lượng khá đặc biệt thu hút các bạn đến trong cái cuộc sống của họ kiểu như khiến các bạn phải để mắt có hai thứ rất là khó để giấu thứ nhất là ác gì thứ hai là khi mà bạn thích một người à, <laughs> mình nghĩ cho dù các bạn ngố như thế nào nữa thì bạn vẫn sẽ cảm thấy một số điều bất thường khi có một người thích mình không biết các bạn sao nhưng mà mình nghĩ mình nghĩ khi một có một người nào đó thích mình thì người ta sẽ hơi kỳ lạ trước mặt mình và mình cảm thấy có một cái gì đó nó hơi đặc biệt từ cái người mà thích mình ừ không biết các bạn thì sao nhưng mà mình hay hay như vậy đó ừ tiếp theo chúng ta có lá ba gậy ô lại ra nó mọi người Ồ mọi người có thấy hai lá bài lập không? Hồi nãy uh, lúc mà mình rút ba lá Incharot thì nó đẩy ra nó là Snipe Words và ba gậy. Wow. Uhm. Wow, cái tụ này. Yeah. The Devil. Wow. Có chuyện là càng càng lúc càng hấp dẫn. năm gậy. Oh đấu tranh tư tưởng mà đã nói rồi hồi nãy khi mà mình <laughs> mình đã nói là mọi người là kiểu họ họ cố tỏ ra mình ngồi lòi bao nhiêu sau đó họ lại về họ kiểu khi mà họ nói chuyện với các bạn xong mấy câu họ lại tức lắm họ nói trời ơi người ta đã mở lời với mình rồi nhất là con gái á nha nhất là bạn là con gái á người ta mở lời với các bạn uh, xong rồi uh, các bạn thích lắm nhưng mà vẫn làm giá làm chảnh lên à, tôi không thích anh đâu tôi không có làm vậy à, anh anh có cái, cái cái giá trị gì mắt tôi đâu à, không có anh thì tôi vẫn sống tốt nói chung là cái kiểu như vậy á đại loại như vậy có nghĩa là thích lắm uh, nói chuyện nhưng mà kiểu như là lúc đó là gồng lên để <laughs> cố tỏ ra mình ngầu lòi nhưng mà à, ai về là à, nỗi nhớ như dành trong tim ờ đó vậy như là các bạn có thấy hình ảnh của lá devil á hôm đầu không họ tự họ họ tự họ gây ra cái cảm giác đó xong họ về về nhà họ tự trách mình <laughs> trời ơi thú vị ghê á kiểu như lại tự đấu tranh tư tưởng nên là mọi người thấy không đá đám gậy nữa nè wow <laughs> lại thêm một nạn nhân cố đấm ăn xôi các bạn à, khi mà coi đến đây á mình có thể chốt sổ được một câu chốt hạ như này cái người này người ta họ không dám nói là họ đơn phương các bạn à, tới đây thì mình nghĩ là đủ, đủ nhiều rồi ha <laughs> mình định rút thêm bài nhưng mà mình nghĩ thôi tới đây mình không rút thêm nữa à, tại vì đọc nhiều quá thì nó cũng nhức đầu lắm mọi người hiểu không à, chúng ta nên nghe những cái gì mà chúng ta còn nghe thôi à, những cái lá bài này nó rất match với nhau luôn cái tụ một này rất là rõ cái người này uh, <laughs> mình thấy một cái cảm xúc khá là trẻ con khá là uh, um, kiểu như là kiểu như cái cảm giác nó bộc phát của mọi người ờ có vẻ như là cái người này để ý các bạn ừ, rush các bạn à, nhưng mà họ vẫn đang trong cái thời gian gọi là đấu tranh tư tưởng à, mình nên thích mình không thích kiểu như ngồi bói hoa mọi người cứ bông hoa xong bói à, yêu không yêu yêu không yêu <laughs> nói chung là cái người này nhưng mà mình đã nói cái nào trắng rất lớn giữa bạn với người này đó chính là lời nói có vẻ như hai người không tương tác với nhau được quá nhiều à, những bạn chọn cái cuốn sổ này đây yes đó mình sẽ dẫn cuốn sổ lên cho các bạn thấy chúng ta có đầu Bele Divine Passion oh, năng lượng lửa ha bạn là một người rất là thẳng tính á các bạn hiểu gì bạn nói đó các bạn ờ, là một người rất chân thật ừ các bạn không có tạp niệm á các bạn lan tỏa cái sự uh, mạnh mẽ đó của mình đến với mọi thứ xung quanh kiểu như là các bạn không có uh, ờ, tôi gọi là gì không có giả dạ, trân không có thảo mai quá đó ừ chứ mình nó có go outside của là ừ. một người à, rất là năng động người cảm nhận được một cái năng lượng của sự năng động uh, hoạt bát hết đi đây đi đó rất là nhiệt quyết à, chứ lúc nào trong cũng rất là nhiều năng lượng và cuối cùng là last Valerie dày à, nữ thần à, Istar một từ khóa cho cái tự những bạn ở tủ số 2 là suy nghĩ của bạn về họ là các bạn rất rất tỏa sáng các bạn đi đến đâu các bạn sẽ thu hút cái ánh nhìn của mình đến đó bạn rất là nhiều lửa nhiều nhiệt huyết nhiều đam mê divine passion này là các bạn có cái cái sự gọi là lan tỏa ra ngoài cái nguồn năng lượng đó có thể như là xung quanh bạn á mình thấy lúc nào cũng rất là nhộn nhịp á bạn có một cái hội bạn à, họ thấy bạn có một cái hội bạn đông hết tụ tập hết tài tư các kiểu hết là ờ, nói chuyện các bạn rất là ồn ào rất vui vẻ rất là náo nhiệt Ừ. Và cái lá cô Asai này ở đây á Có vẻ như là các bạn cũng rất là thích tụ tập hội nhóm đi đây đó ra ngoài để thưởng thức phong cảnh nè Những những hội nhóm của các bạn á Thì thường bình thường á thì um, sẽ là một nhóm khá là đông khoảng à, bảy tám người trở lên à, kiểu như mình thấy là cái nhóm của bạn khá là đông á và cùng nhau thường xuyên đi ra ngoài à, đi đây đó ở Việt Nam hay gọi là một cái từ gọi là đi phượt của mọi người thì có thể như là à, bạn bạn là một người thích thích đi đây đó và cái kinh nghiệm của bạn rất là nhiều ha và cái Insta Pottery này nè các bạn lan tỏ cái điều đó tạo nên một cái nguồn sức mạnh và cái cái um, cái lá này nó cũng nói là bạn rất là lạc quan á bạn rất là ờ, kiểu như các bạn không muốn nhắc đến những cái điều tiêu cực thay vì người khác ngồi đó than vãn thì bạn thì lại, lại dành thời gian để hưởng thụ và tận hưởng những cái điều gì đó hơn tại vì uh, các bạn thấy mỗi cái, cái giây phút uh, bạn sống trên cuộc đời này nó nó kiểu như là uh, nó rất là ngắn và mình phải tranh thủ cảm nhận đi tại vì uh, <laughs> các bạn này nhìn đời với cái một con mắt nó rất là kiểu như sao ta hồn dĩ thơ ngay nha mình đang nói với cái cái tư tưởng của họ nha mình không nói theo ý của mình đâu nhưng tất cả những lá bài này nó nói là bạn rất là năng động rất là nhiệt huyết rất là nhiều sức sống ở trong mắt của họ luôn bạn giống như là một mặt trời vậy đó và ở gần bạn ấy, cảm thấy tự nhiên cũng được tiếp thêm một cái nguồn năng lượng luôn á mình thấy không chỉ họ mà cả những người xung quanh mình tiếp xúc với bạn á họ cũng cảm thấy là có một cái sự um, phấn khích vui vẻ trong người đó nè trời ơi thì mình không biết có lá đời xanh ra ra trong cái tủ này hay không nhưng mà mình thấy ở đây có năng lượng của lá đời xanh giống như trong lá bài tarot mọi người bây giờ mình sẽ hỏi kỹ hơn thì họ thấy bạn như thế nào cho mắt của họ nha uh-huh. những cái điều mà họ không tiện nói với bạn Ôi hai cấp trời ơi mọi người ơi Vèo Vèo vèo vèo wow. Đặt vô một cái là thấy Oh Fall in love <laughs> Unbelievable nè Wow Ôi tám gậy Wow oh, đây rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, lại là Renzon đó mọi người ơi Yeah Snake of Scorn Yay, yay, yay Đúng rồi, Renzon Cho tới đây là mình chốt chốt đơn Renzon I am one Renzon Cái người này á Họ nghĩ như vậy nè Bây giờ họ thích các bạn như thế đó à, các bạn vui vẻ đang rất là tươi tắn đang rất là hồn nhiên như thế và ở bên cạnh các bạn á họ giống như là được được giống như là cây xanh mà cần ánh sáng rồi cần mưa cần nước gì đó để để mà cho họ có có một cái nguồn nguồn sống như là mọi người thì uh, bạn giống như là một cái cái động lực tinh thần cho họ một cái liều thuốc tinh thần cho họ vậy đó thì cùng bạn ra ngoài cùng bạn đi chơi cùng bạn nói chuyện cùng bạn uh, nói kiểu như trải qua tháng ngày này nọ thì cái lá tánh vậy nè ở đây nó cũng nói về cái sự đồng hành kiểu như là họ là một trong cái đám bạn của mọi người ha kiểu như trong đám bạn thì cùng nhau đi chơi cùng cùng nhau tương tác này kia qua lại thì ừ thì hai người cùng nhau đi rất là nhiều nơi cùng nhau trải nghiệm rất là nhiều điều và kiểu như họ họ nghĩ là có vẻ trong trong suốt cái khoảng thời gian đó họ mới nhận ra là bạn quý giá đến mức độ nào và họ cần bạn cái đó là đi bộ đây á nó hỏi là nó nói một cái sự lệ thuộc kiểu như họ đã quen có bạn trong cuộc sống của họ rồi có thỉnh thoảng á họ như nay con này nè là kỹ sĩ xu á mọi người họ có cái xu hướng muốn rời khỏi bạn nhưng mà lại không chịu được họ nghĩ là hình như mình đã thích các bạn rất nhiều hơn họ nghĩ bình thường á khi mà bạn bè thì đúng rồi cũng sẽ nó phải lúc nào cũng kề kề kề, kề bên nhau nó mong cũng sẽ có những cái hoạt động cũng như có những cái um, niềm vui ờ, những cái khoảng trời riêng của mình đó tình bạn nó khác tình yêu một điều là tình yêu thì nó hay kèm những cái sự lệ thuộc á còn tình tình bạn á thì thì nó lại thoải mái hơn sẽ không có chia tay là một cái ờ, một cái nơi để mình có thể tâm sự chút bầu tâm sự này này kiểu nhưng mà có vẻ như họ đã yêu bạn rồi ừ. người này kiểu như là kiểu như là tới đến lúc mà họ nhận ra được cái tình cảm của mình ấy thì mọi thứ nó đã quá là nhiều đó mọi người thành lá thật The Devil ở đây luôn á là mọi người hiểu rồi đó không cái người này kiểu như không phải là họ cũng hơi hơi bất ngờ khi mà họ họ biết được là mình thích cái bạn luôn á ờ mình kiểu như là ở cùng bạn uh, một khoảng thời gian khá lâu không giống như tụ một á, là tụ một là ít tương tác cho nên là không cũng thích nhưng mà mà không có cái cơ hội để nói không có được cái cơ hội để mà giải bài tâm sự cùng với nhau thì cái tụ này đó là ở cùng với nhau quá lâu cho nên bây giờ thích phát hiện được thích bạn rồi không thể nào mà nói cho các bạn biết được cái tình cảm này á họ, họ nghĩ trong đầu như thế này nè bây giờ mình đang vui vẻ như thế bây giờ mà lỡ nói chuyện đi cho bạn á các bạn không thích họ thì có phải như là lại mất một người bạn hay không vừa mất một người bạn mà khiến bạn khó xử nữa cái người này rất lo và họ đang rất là sợ hãi cái điều đó cái cái lá mình thấy ở đây ha cái cái năng lượng này nè kiểu một gậy ở đây á nó cũng thể hiện cho mình thấy là rất nhiều lần rất rất nhiều lần họ định nói cho các bạn biết về cái tình cảm này rồi nhưng mà họ cứ cầm ra họ rút lại họ sợ nếu mà các bạn biết được thì kiểu như là bạn sẽ họ sẽ mất luôn bạn ừ kiểu như là không còn một thấy bạn nữa cái nỗi sợ của họ nó rất lớn cái cái tình cảm của người này á bạn có thể có thể là cái người này bằng tuổi chứ các bạn không quá lớn hơn các bạn luôn nhưng mà cái suy nghĩ của người ta rất là trưởng thành nhưng mà nó cũng cộng thêm một cái sự cô đơn ở trong cái tâm trí của họ thì họ thích bạn lắm mà họ không thể nào nói ra được kiểu như cũng đã mấy mấy mấy lần rồi nhưng mà ừ, tốt nhất là lại thôi có vẻ như mình nên giữ cái đấy cho riêng một mình mình biết thôi giống như chạy tiếp sức vậy đó cái gậy nó vẫn chưa kịp tới tay bạn thì họ đã chạy đi chỗ khác <laughs> ok mình giờ mình sẽ à, rút thêm vài lá tarot từ bộ à, Enema Mundi để thêm là chắc trong cái mối quan hệ này họ còn giấu các bạn điều gì mà họ không thể nào nói ra được nữa để xem coi cái người mà các bạn đang nghĩ đến là họ còn giấu cái gì mà họ không thể nào nói ra cho các bạn biết được chúng ta có lá 10 cấp trời wow hôm nay năng lượng của mình rất là dạt dào luôn á <laughs> có ai đang có rớt cho mình và đang nhớ rớt cho mình hay không <laughs> không liên quan lắm nhưng mà cô wow ừ. người này Joanne <laughs> wow <laughs> họ đang cố gắng kìm hãm lại cái tình cảm đó <laughs> mỗi ngày mỗi phút mỗi giây thôi ba cấp nào mọi người wow cái người này á trân quý bạn hơn tất cả điều gì ha trời ơi cái lá ba cấp này hôm nay nó la hai lần luôn cái kiểu cái kiểu ờ, của tụ một á là thiện cảm đúng không thì à, cái cái tụ hai á thì cái người này thấy bạn giống như một món quà vậy đó và um, họ họ rất là trân trọng cái điều đó được làm quen với bạn được ở cạnh bạn rồi được um, thích bạn đó là một cái cứ cảm xúc rất rất là đẹp rất là kỳ diệu đối với họ luôn um, wow the handman wow hồi nãy những cái lá oracle mình đã nói là các bạn là một người rất là lan tỏa các bạn rất là khéo léo các bạn rất là điệu nghệ bạn có một cái cách gì đó để lan tỏa được cái sự vui vẻ những cái vitamin năng lượng tích cực để đến đến với những người mà ở xung quanh các bạn không ha thì cái người này á họ thấy bạn giống như là handmade gì đó cho dù dông bão như thế nào nữa các bạn có thấy con nhện không cho người ta đạp cái cái cái cái cái cái cái lưới của nó nó nó mỏng manh nhưng mà họ nó họ một hồi nó vẫn đang lại à. nó vẫn nghĩ đó là một công việc của mình mà kiểu như là uh, kiểu như bảo giống như thế nào thì <laughs> nó rất là hồn nhiên ngây thơ nó nghĩ là uh, nó rất là lạc quan á ừ đó cái cái lá bài là anh trong cái tụng này cái cái cái bộ bài này cũng có nghĩa là lạc quan là một phần thể hiện ra những cái gì mà mình nghĩ à, không không ngại dư luận ừ à, kiểu như họ vẫn luôn họ họ nghĩ bạn là một cái gì đó rất là lạc quan kiểu như mỗi lúc mà họ nghĩ là cái năng lượng của họ là last cái người pentacle là một cái người rất là trầm tĩnh so với bạn thì cái người này khá ít nói kiểu như không phải là một cái người à, nói nhiều như bạn mình thấy ở đây bạn có lẽ nhà bạn rất là năng động rất là tươi vui bạn rất là hồn nhiên như vậy nhảnh ở trong mắt của họ thì cái năng lượng của họ lại là lá pentacle họ mạnh về su thì um, có thể ở đây là kim ngưu market sự nữ này ừ à, có thể ở đây cung này mình thấy có vẻ là cung market đó, kiểu như là thầm lặng khá là ít nói và cái lá trend ở đây cũng là một phần của cung sư tử nữa thì họ đánh giá bạn rất là cao ha và cái năng lượng ở đây mình đã nói là nãy giờ mình không thấy lá sinh ha nhưng mà có thể như là bạn bạn rất là mạnh về lửa luôn á họ thấy bạn ờ. rất là mạnh mẽ theo một cái nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn bạn nếu mà bạn là một con nàng á thì mình thấy là bạn là một người khá là đàn ông à, bạn bạn rất là hào sảng bạn rất là thoải mái bạn có thể chơi được với uh, con trai rất là thoải mái bạn không phải là yếu điệu thục nữ ha bạn không phải là một cái cô gái mà nhẹ nhàng tình cảm đâu bạn bạn bạn khá là ngông cuồng luôn á ừ mình thấy trong mắt của họ bạn bạn là một kẻ khá là nổi loạn nhưng mà bạn có một cái điều gì đó nó rất là tích cực bạn sống rất là thật các bạn thoải mái hồn nhiên thể hiện ra những cái điều mà mình thích ừ. cho nên họ thích cái điều đó họ thích cái sự chân thật đó các bạn kiểu như bị nghiện luôn á mọi người vì vì em khác người cho nên mà khi anh hát em rồi cho anh anh nghiện em luôn á ồ ừ, kiểu như vậy bạn không phải là một cái cô nàng mà ỷ ôi không phải bánh bèo hả mình nghĩ là trong mắt của họ bạn bạn có một cái gì đó rất đặc biệt rất cá tính và không lẫn đi vào đâu được hết còn nếu mà bạn là một người đàn ông thì bạn bạn mặc dù bạn có thể hơi nói nhiều một chút nhưng mà bạn rất là vui ở bên cạnh bạn là sẽ cười suốt kiểu kiểu cảm thấy giống như là mình lúc nào cũng sẽ được uh, thoải mái vui vẻ ừ ai mà không thích ở gần những cái người mà lúc nào cũng tỏ ra một cái nguồn năng lượng tích cực như đúng không mọi người ai thì ờ, cũng uh, sẽ có cái mặt tốt và mặt xấu hết uh, nhưng mà cái người này á, họ thấy được cái sự quý giá và đặc cũng gọi là ấm áp gọi là lạc quan của các bạn ừ một cách vô điều kiện cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì bạn vẫn là một người rất là lạc quan ừ, các bạn không có ừ, ở đó ngồi than ngồi khóc ngồi nói ị ôi ngồi ngồi đó ờ, trách trời trách đất là à, tại sao mình xui quá rồi tại sao mình, mình không được như thế này như thế kia bạn rất là lạc quan bạn cảm thấy là cuộc sống của mình rất là ngắn và mình hãy tranh thủ tận hưởng nó đi cho đến khi nó hết nó nó nó đi hết <laughs> ờ, đó cho nên là những cái bạn ở tụ hai này ha thì mình thấy có một cái tình cảm rất là chân thành họ quan sát các bạn họ ừ, kiểu như là họ rất là tôn trọng bạn cho dù bạn không thích họ đi nữa thì cái đó không phải là vấn đề của bạn ha tại vì đúng rồi ừ, đâu có ai muốn thích một người không thích mình đâu nhưng mà họ quý bạn hơn là họ muốn bạn thuộc về họ ừ. bây giờ sẽ là những bạn tụ ba nha là những bạn chọn cái ly trà sữa đó Dana wow focus inspiration rất mạnh mẽ ừ bạn đó là mạnh mẽ rất là dứt khoát rất là quyết đoán sensitivity oh, một năng lượng song song á Vừa rất là nhạy cảm Vừa rất là mạnh mẽ, rất là quyết đoán Bestie Ồ, oh, trời Tôi này đẹp lắm uh ừ -huh. Wow, nãy giờ mình bóc toàn những thông điệp tích cực của mọi người Họ đánh giá bạn rất là cao Cho dù bạn như thế nào nữa trong mắt họ, họ Thì bạn vẫn được đánh giá rất là cao luôn ừ. à, Và à, ừ, Mình thấy ở đây có năng lượng của một nhà lãnh đạo nè Một nhà lãnh đạo theo cái kiểu mà Rất là biết lắng nghe người khác Rất là biết đặt mình vào cảm xúc của người khác Không phải là một nhà lãnh đạo độc tài đâu ha ừ, cái cái lá Robusti này nó cũng nói là bạn là một người rất là quan tâm tới cái bản ngoài của mình các bạn luôn xuất hiện trong một cái trạng thái rất là đàng hoàng ừ, bạn kiểu như bạn là nữ hoặc là nam đi nữa thì các bạn mặc đồ á rất là chỉnh chu á không có nhăn nheo không có mùi hôi rồi này kia kiểu đó nói chung là cái lá này nó nói về hình thể rất nhiều ha trong trong trong bất cứ một trường hợp nào các bạn xuất hiện trong trong một cái trạng thái rất là chỉnh tề rất là lịch sự rất là uh, ngay ngắn á ừ, nó không có cái kiểu mà lượm thụm rồi uh, chỉ bung ra rồi quần áo hôi hám rồi cái kiểu sờn vải rách vai rồi này nói chung là không các bạn sẽ không để cái điều đó ở ngoài mình nói chung là cái châm ngôn uh, không phải xin lỗi châm ngôn mà là cái cách nhìn của những bạn của những của họ đối với những cái bạn tụ ba là những cái người rất là chỉnh chu về mặt bên ngoài ờ, có thể không quá đẹp nhưng mà rất là gọn gàng rất là sạch sẽ lúc nào cũng sẽ có một cái mùi hương thơm đặc biệt à, khi mà người ta lại gần người ta cảm thấy rất là à, muốn nói chuyện <laughs> muốn tiếp cận ừ và cái lá robusti này nè nó cũng nói về điều kiện vật chất nữa mọi người có thể như là mọi người khá là giàu chẳng hạn hoặc là nói chung là mọi người đủ ăn đủ mặc có một công việc hoặc là có một cái uh, nói chung là bạn nói chung là bạn có tiền đó là theo một cái nghĩa nào cũng được ừ, gia đình giàu có nè hoặc là uh, bạn đi làm có một cái công việc tốt ừ đại loại vậy ừ nhưng mà cái lá sensitivity nữa ở đây á còn nói với mình á là có lẽ như là các bạn được sự hậu thuẫn từ gia đình rất là nhiều bạn có một cái gia đình rất là tốt uh, trong mắt họ nha bạn có một cái gia đình rất tốt uh, ba mẹ rất là yêu thương bạn rất ủng hộ các bạn họ đang ủng hộ bạn về điều đó tại vì sensitivity là nói về tính ngưỡng mọi người uh, có một cái sự hậu thuẫn từ phía sau gia đình trong bất một cái trường hợp nào thì cũng sẽ có gia đình đứng ra bảo vệ và um, giúp đỡ các bạn á ừ. dana này nó nói là các bạn mặc dù được cái sự uh, ủng hộ từ gia đình uh, các bạn có thể phụ thuộc vào gia đình nhưng mà các bạn rất là quý toán các bạn có cuộc sống của mình các bạn không phải là một cái người mà uh, quá gọi là ủy mị hay là con trai cưng của mẹ nha không phải là kiểu như vậy các bạn sẽ rất là độc lập ba mẹ yêu thương là ba mẹ yêu thương là một chuyện nó không có cái vụ là các bạn sẽ ở nhà để ba mẹ nuôi mình ha không có vụ mà bắt ba mẹ lớn tuổi rồi vẫn phải nay cái lưng ra nuôi các bạn không không không hề có điều đó các bạn rất độc lập có cái tư tưởng riêng của mình ừ. nói chung là cái hình ảnh về một cái cô nàng một cái anh chàng rất là quý đón uh, ờ, biết trước biết sau và rất là chỉnh tề rất là ngay ngắn ha wow tụi ba rất là uh, um, sao mình mình cảm thấy một cái năng lượng rất là độc lập rất là tự tin về bản thân của mình đó ừ. họ đánh giá bạn rất là cao ừ. thế nên mình sẽ rút thêm vài lá tarot để hỏi xem cái người uh, họ họ tụi ba có những cái điều gì mà cảm giác là rất ngưỡng mộ rất là muốn nói cho các bạn biết mà không thể nào nói ra bằng lời được ừ. đúng rồi thì có những cái điều mà <coughs> sẽ có những cái điều mà người ta nghĩ trong lòng thôi ta không thể nào nói cho các bạn nghe được à, cũng ờ, cũng ờ, cũng cũng khó hiểu lắm mà nó phải lúc là mình nói chuyện người ta mình phải bô bô bô bô ra là mình đây người ta biết được nice work cái sĩ kiếm King of Swords, yeah Rất mạnh mẽ trong mọi tình huống hmm. The Hierophant Wow, ô oh, mình vẫn tới tới đây mình cảm giác như là bạn hồi nãy mình đã nói là các bạn là một nhà lãnh đạo tốt ừ các bạn là một người nhà lãnh đạo có cái sự gọi là thấu tình đạt lý không phải là cái kiểu mà hết lè đâu ha à. ờ à, lý trí đó quyết đoán đó logic đó biết đường đi nước bước đó nhưng mà vẫn rất là lắng nghe cho người khác ừ, cái kiểu mà lãnh đạo của những bạn tù ba này nè à, trong mắt của họ nha thì bạn rất là cái điều dù sao các bạn nói như thế này nữa thì các bạn vẫn để ý và rất là tốt bụng á ừ. năng lượng của khung kim ngưu khá nhiều ờ lá tre nè mọi người coi chắc chắn luôn mềm nắng trắng buông bạn là một cái kiểu người á biết dùng cái lời nói để thao túng cho người khác ừ. nhất là trong công việc ừ. nãy mình đã nói bạn bạn là một người lãnh đạo thông minh tài giỏi nhưng mà không phải là kiểu thích lên và các bạn cho thấy khi mình thấy lái trên ở đây á mình thấy là bạn là một người khéo ăn khéo nói lắm ừ các bạn biết được cái cách để cho người khác nghe theo cái ý của mình ừ, bằng cách nói là những lời nhẹ nhàng thôi à, mình thấy cái cái cái cái tố chất lãnh đạo của những bạn tuổi số 3 rất nhiều ha cho dù à, là các bạn đi học là các bạn đi làm rồi hay là các bạn như thế nào đi nữa thì mình thấy là các bạn vẫn có một cái kiểu như là các bạn biết cách để người ta theo ý của mình ừ. đó wow số ba nó uh, bạn có một nói chung là tới đây thì mình thấy là bạn là một nhà lãnh đạo tốt cho mắt của họ uh, một người rất là biết kiểu như là cưỡi trên gân con cọp nhưng mà uh, biết chỉnh con cọp theo ý của mình <laughs> trời mọi người ba cúp ba tụ tụ nào cũng đai lá ba cấp luôn mọi người wow một cái thiện cảm rất là tốt luôn á wow cho dù họ không thích bạn nữa thì họ thấy như đẹp họ vẫn phải xin cái sự mến mộ ừ wow ba tụ tụ nào cũng có lá ba cấp luôn gì hồi nãy giờ mình đã giải thích rồi rõ ha bạn là một nhà lãnh đạo tốt một nhà lãnh đạo tuyệt vời muốn muốn có suy nghĩ già cũng có muốn muốn có sự ờ, năng động nhiệt huyết cũng có muốn có cái sự ờ, người ta gọi là gì ta à, kinh nghiệm dày dặn dày dặn kinh nghiệm cũng có nói chung là bạn theo cái chiều hướng nào cũng có hết và thậm chí mềm nắng rắn vuông cũng có luôn à, bạn là một người rất là giỏi giỏi thao lược uh, giỏi sách lược giỏi um, uh, tính trước đón sau ờ uh, rất là giỏi ha uh, bạn lại còn mà cho đến đây mình cảm thấy là bạn cũng khá là có điều kiện uh, trong mắt họ họ họ nói là ờ cái anh về với cô này nè trời con nó con thằng đó nó già lắm á nó nó không hay, nó không có hay khoe nhưng mà nó nó già lắm á à, không không phải cái kiểu mà có thể uh, <laughs> kiểu là ông công tử cô công chúa cô tiểu thư này nọ đó ừ <laughs> wow nhưng mà ngưỡng mộ ghê á cái tụ ba này nè một cái hình mẫu sói à, sói tỷ và sói sói ca mà hàng vạn người uh, hướng đến <laughs> Ok, tiếp theo mình sẽ lại rút thêm ờ, những lá tarot để xem những điều thật sự bên trong lòng của họ mà họ không thể nói cho các em nghe được đâu mà. Ờ, nice cup, wow, chúng ta có nice, um, nice world, nice cup, wow. The heuristic. Oh, trời ơi, cái gì đây? Ôi, bạn, các bạn ghê gớm đó. <laughs> Trời ơi, Chen xuất hiện một lần nữa nè mọi người Wow, trời ơi Cái tủ ba này, tủ ba là tủ mà mình khiến mình làm cho mình hưng phấn nhất nãy giờ Là em red <gasps> Amazing Ôi không tin được luôn á cái tủ này The Moon Các bạn tụ ba à, à Mình thấy cái người này á họ không có cảm xúc yêu đương như các bạn đâu họ chỉ có thiện cảm với các bạn thôi ừ nhưng mà các bạn sẽ được nghe những cái lời rất là hoa mỹ từ miệng của người này luôn cái người mà các bạn đang nghĩ đến nè nếu mà các bạn không ở kia bạn đang thích họ bạn đang nghĩ về họ trong cái tụ bài này á thì trước mắt nha là em dress rất xinh rất xinh mà đã nói rồi các bạn lúc nào cũng xuất hiện trong một cái trạng thái rất là um, rất là chỉnh chu á không phải là cái người lo hết hết đâu ừ đó lá đề em rét này nó thể hiện tiêu nhau vẻ ngoài cái cái thần thái của các bạn cái khí chất của các bạn à, và cái lá em red ở đây có một cái bông hồng đen có nghĩa là bạn rất là kiêu xa cũng rất là lạnh lùng cũng cũng cũng rất là mình đã nói rồi sói sói tỷ sói ca đó mọi người họ đánh giá bạn là sói ca sói tỷ trong mắt của họ luôn á ừ nam hay nữ gì nữa thì cũng rất là xoái cũng rất là ngầu ừ rồi tiếp theo ha đó là harvest rồi Strange, Nascot và The Moon bốn lá này cộng lại với nhau luôn á thì mình phải nói một điều thôi bạn là một người lãnh đạo một người mà họ thấy là các bạn rất tuyệt không có chỗ nào để chê hết thật sự rất rất là xịn luôn và cái người này á họ có thích bạn hay không mình không quan tâm nhưng mà cái người này á họ thần tượng các bạn muốn chết luôn bạn vừa đẹp nè các bạn vừa giỏi các bạn biết hùng biện các bạn có <laughs> trời ơi các bạn biết dùng cái lời nói của mình để thao túng người khác các bạn uh, nói chung là các bạn biết mềm nắng rắn buông như thế nào để cho người ta thích các bạn đến chết được ừ kiểu như là bạn sẽ là một nhà lãnh đạo tuyệt vời luôn á hơn nữa hơn nữa nha ở đây các bạn <laughs> trời ơi mình không biết dùng từ nào để mà khen cho những bạn tụ ba luôn á thay cho cái người mà các bạn đang nghĩ đến á là các bạn rất là khó nắm bắt có một cái gì đó rất là bí ẩn ở trong về bạn á họ rất là tò mò về bạn giống như cái đêm đen và thấy ánh trăng này nè một cái gì đó rất là phẳng lặng rất là mịt mờ bạn lúc này trong trong cái trạng thái đó rất là điềm đạm rất là uh, rất là uh, kiểu như chia xa quý phái ừ kiểu vậy á các bạn uh, bạn rất là biết cái cách tạo cho người ta cái sự hứng thú về bản thân của mình cái lá moon ở đây á các bạn có thấy cái ánh trăng nó nó rất là được sáng ở trong cái bầu trời đêm không họ họ cảm giác bạn vừa vừa đẹp nhưng mà vậy có một cái gì nó rất là ma mị ừ họ, họ rất là muốn <laughs> biết biết biết nhiều thêm nữa ừ mặc dù là họ đã làm việc hoặc là họ đã tiếp xúc các bạn rồi họ thấy được những cái cách bạn xử sự cũng như là cách bạn tương tác trong cuộc sống hàng ngày rồi tuy nhiên á họ vẫn vẫn vẫn thấy là cái đó hoa hồng đen này vẫn có một cái gì nó rất là ma mị <laughs> mình thấy ở đây á họ thấy bạn có một cái khả năng tâm linh rất là cao nên nhìn lúc các bạn họ họ còn nhận thấy các bạn giống như một người phù thủy vậy đó các bạn có thể làm tất cả mọi thứ đi theo ý của mình đi chưa rồi tụi ba này amazing luôn á tụi ba là cái tụ gọi là siêu thật nhất mà nãy giờ mình từng xem luôn á ok à, giống như thường lệ nếu mọi người có bất kỳ một cái comment nào cho những cái bài tiếp theo của mình thì mọi người bỏ lại comment bên dưới trên video nha mình sẽ đọc thả tim còn bây giờ thì mình sẽ đóng máy và đi ngủ đi bye bye mọi người vì các bạn quá là khu nhầu quá là bá đạo trong mắt của họ rồi cho nên mình sẽ chốt đơn luôn bằng chốt bằng à, một cái bộ bộ này à, bộ monology để xem coi là họ nghĩ với bạn ừ. thế nào nhưng mà họ không có nói ra được chứ nãy như mình đã nói rất là nhiều quá những cái lá bài nó rất là liên kết với nhau luôn nó nó hầu như nó không có chênh lệch với nhau mấy hết à, you are very low to achieving your god trời ơi. <laughs> vẫn là lá nói về nhà lãnh đạo mọi người yeah. các bạn rất là biết cách để đạt được cái mục đích của mình uh, meditate and contemplate oh, cung song ngư lượng song ngư à, biết chữa lành biết biết được tạo tạo ra cái sự chữa lành nhưng mà cũng biết cách điều khiển người khác uh-huh. It's time to take action à, Cùng Bạch Dương Thì Bạch Dương là hành động à, Lửa này chúng ta có lửa, có nước Bạn biết cương, biết nhu đúng lúc ừ, Nói chung là <laughs> nó không khác gì nãy giờ mình nghe hết á à, chốt đơn đi ha chốt đơn đi cho ừ. những bạn tụi ba đi là bạn quá tuyệt vời không có điểm nào để chơi cho mắt của họ hết ừ, cái người này thật sự là họ thích cái bạn mà kiểu như là ngưỡng mộ lắm luôn á kiểu như họ nếu mà hỏi hỏi người khác về bạn á họ sẽ nghĩ đến một cái từ trời cái bà đó là thánh á cái ông đó là thánh á nhưng không phải là người đâu kiểu như gọi là super hero luôn á chứ không phải là người thường đâu nhưng mà không có nói với bạn tại vì có vẻ như là họ họ <laughs> kiểu họ thấy cái bạn ngầu lòi quá nên không biết nói với bạn thế nào thì đó là, năng lượng của những bạn tuổi ba đó ừ nếu mà các bạn thật tò mò về họ ha còn nếu mà bạn thích họ thì ô oh, mình thấy có vẻ như là cái nãy giờ cái người này không thích bạn lắm đâu họ chỉ thần tượng bạn họ gọi là tôn thờ bạn như một đức vua một bà hoàng vậy đó ừ mình không biết nữa nhưng mà đây là cái những cái suy nghĩ thầm kín mà họ nghĩ về bạn á wow một cái gì đó rất là tuyệt vời à, tuyệt vời không mặt trời à, thì đó là ba tụ bài của mình ngày hôm nay mình đã nói với mọi